Chào mừng ờ, quý vị và bà con đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh Thì hôm nay ờ, chúng tôi xin ờ, gửi đến quý vị và bà con cái máy phun thuốc từ sâu bình xịt điện Oshima OS20 SP ờ, chạy chạy chạy bằng ắc quy 12V ờ, bơm của nó là 4,5 đến 4,8 lít trên một phút đây đây là tổng thể nhìn của thùng cái dạ, này là một cam trong nó một cam ờ, cân nặng của nó là 6 kg dung tích là 20 lít đấy sản xuất theo ờ, tiêu chuẩn của Nhật Bản này đây là tem bảo hành tem tem chống hàng giả đây là tem chống hàng giả sau đây tôi sẽ bóc thử máy cho quý vị và bà con cùng xem đây là bên trong ờ, thùng của đây tôi sẽ lấy ra đây đây là cái cần phun của nó cái cần phun của nó thì ờ, có thể vặn cái này ra và kéo dài có kéo kéo dài ra nữa đấy ủa kéo rất là dài đấy quý vị và các bạn có thể thấy đây kéo rất là dài rồi ờ, tôi sẽ đây đấy là thẻ bảo hành cái này là lọc rác này cái này là dây phun của nó dài một mét rưỡi rồi đây là cái ờ, đeo lưng này dây đeo lưng này vải rất là mềm này rất là mềm đây là hướng dẫn sử dụng à cái này là hướng dẫn sử dụng lắp đặt còn cái này là các, các phụ kiện kèm theo như ờ, mấy bếp phun này có các bếp phun đấy đây là cái ờ, súng của nó cò súng của nó đây là cái cần phun cái này là chú ý đấy lưu ý ờ. còn bên này thì là sẽ là đây là cục sạc của nó đây cục sạc của nó 12V để đây Đấy, khi ờ, mình ờ, đi làm thì mình để cục sạc này ở nhà và mình cái ô bên này thì mình có thể ờ, bỏ bỏ các gói thuốc trừ sâu vào đây bỏ các gói thuốc vào đây rồi mình đóng nắp lại và mình trong quá trình dùng thì nếu mình lấy thuốc từ sau bên này mình pha vào bình mình dùng thôi đấy thiết kế rất là rất là thông minh cái này là các lỗ này để mình mang vai lâu đỡ đỡ mỏi vai này vừa massage vai luôn này massage lưng luôn này đấy Oshima OS20 dưới này là bóng báo điện đây dưới này là cái bóng báo điện Ờ, chữ L đây là pin yếu này pin thấp này H đây là hai cao này đo vôn của nó này đấy bên này đây là công tắc đấy đây là cái rắc kéo ra của nó đầu ra của nó dưới này là rắc để sạc sạc pin này ờ, quý vị và các bạn ờ, có nhu cầu ờ, mua máy xịt điện bình phun thuốc chạy pin ờ, vui lòng ờ, liên hệ đến ờ, công ty điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội